thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm mười ba ân oán ở đời sáng lục 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 12 năm 2022 con ơi ân oán ở đời có vay có trả chẳng rời đi đâu khi con oán hận thấm sâu thì thời hàn đến liền ngay tức thời bởi khi sân hận nổi lên khiến con làm ác gây thần hỏa tai lời của phật dạy bấy nay là con phải gắng giữ tâm an bình không giận không ghét không hờn thì con sẽ được an yên suốt đời con ơi yêu quả cũng thời mất đi phẩm chất của con vốn là ngày đêm quỷ lụi người ta làm cho cuộc sống con ra cực hình sợi dây tình ái ở đời là ma lực hút luyện người thế gian luyện bi trí dũng con ơi từ bi hỷ xả mới là thực yêu bằng không con chỉ yêu mình với lòng vị kỳ buộc người với con thương đúng cách yêu đúng người rõ ràng minh bạch bài thi của trời mấy ai qua được bài thi mấy ai qua được lưỡi tình bùa vây là giận dối sân si yêu là đang để lòng tham vận hành khi yêu không được đáp đền tức thời sân hận khổ đau chất chồng con ơi oán hận vì tình tức là con đã hồn linh không còn cho nên phật đã dạy rằng sống tâm bình lặng thì đời an yên giận hờn cắm ghét thương yêu con mà thái quá quỷ ma nhập vào sống là phải như ăn hào không bị lây truyền trước đời trái ngang mặt người nói ngả nói nghiêng mong con giữ vững lòng tin phật trời cuộc đời rồi sẽ sang trang nếu con biết được pháp thiên của người sống ngay sống thẳng không rời một đời tu tần một đời con in thế gian lắm chuyện oan khuyên chớ đừng dính mắc thị phi của người đời con là chiếc thuyền trôi không chèo không lái giữa vùng biển khơi hồn con là chiếc lá rơi thời con tận lặng thời hồn đờn an con ơi niệm phật nghe con cho con lặng đồng thấm sâu linh hồn để hồn con mãi trường tồn thì con hãy biết tu tâm tận lòng đừng để cuộc sống kéo lôi đừng để bạn ngã vùi con xuống bùn có ân thì trả bằng ân có oán thì trả bằng phần thứ tha đó là lời pháp của cha ban cho thế giới để con thực hành tuy rằng khó nhọc lắm thay nhưng là bí pháp giúp con thành người giúp con thuận đúng ý trời là con của mẹ là con của trời con trời trời rước con ơi con mẹ mẹ sẽ dẫn đường con đi dẫn con quy đúng pháp trời thực hành đúng chỗ không xa đường tà oán ân là chuyện của đời không cầu không hận là đời của con diêu trì phật mẫu